Xin chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình marketing cho khu vui chơi trẻ em. Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho khu vui chơi của bạn có thể thu hút được đông đảo khách hàng và phát triển bền vững trên thị trường. Hãy cùng tìm hiểu các bước quan trọng trong quy trình marketing để đưa khu vui chơi trẻ em của bạn trở thành một thương hiệu thành công. 1. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp thiết bị vui chơi trẻ em, nhu cầu của khách hàng, đặc điểm văn hóa, tâm lý của khách hàng. 2 phân tích đối tượng khách hàng, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, nhu cầu và mong muốn của họ. 3. Xây dựng chiến lược marketing bao gồm các yếu tố như sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và chiến lược quảng cáo. 4. Thiết kế sản phẩm, thiết kế khu vui chơi trẻ em đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo an toàn cho trẻ em. 5. Định giá sản phẩm, đặt giá cả phù hợp với đối tượng khách hàng và cạnh tranh với các đối thủ. 6 xây dựng kênh phân phối, xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ thông qua các kênh trực tuyến và offline. 7. Quảng cáo và khuyến mãi, tạo ra chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi nhằm tăng lượng khách hàng và thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu. 8. Theo dõi và đánh giá hiệu quả, theo dõi và đánh giá kết quả của chiến dịch marketing để điều chỉnh và cải thiện chiến lược kinh doanh trong tương lai. Cảm ơn quý khách hàng đang xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong các clip tiếp theo.